Địa ốc Firestar xin kính chào quý cô chú, anh chị và các bạn Trong video lần này, chúng tôi xin được giới thiệu đến quý cô chú, anh chị và các bạn một số sản phẩm nhà đất nổi bật trong tháng 10 năm 2022 Sản phẩm đất đường 3 tháng 4, phường 3, thành phố Đà Lạt Giá 8,5 tỷ đồng, diện tích 154,8m2 Sổ xây dựng riêng, đường ô tô, hướng Tây, cách trục đường chính 3 tháng 4 60m, cách Hồ Dân Hương 500m, cách bến xe liên tỉnh 3 phút đi xe, gần siêu thị Go, đài truyền hình, dinh bảo đại, cây xăng. Nằm trong khu vực tập trung đông dân cư, an ninh cao, thích hợp để định cư, đầu tư hoặc kinh doanh dịch vụ lưu trú du lịch. Sản phẩm đất Hoàng Hoa Thám phường 10 thành phố Đà Lạt, giá 8,6 tỷ đồng. Diện tích 241 m2, bề ngang 10 m, sổ xây dựng riêng, đường ô tô, hướng Tây Bắc Cách ngã ba Dinh Bảo Đại 1 850m, cách Hồ Xuân Hương 5 phút đi xe Xung quanh tập trung nhiều biệt thự sang trọng Các quán cà phê, villa, homestay nằm kế bên biệt thự của ca sĩ Ngô Kiến Huy Đất thế âm, view đẹp thoáng mát, thích hợp để định cư, đầu tư hoặc kinh doanh dịch vụ lưu trú du lịch Sản phẩm đất Hùng Vương, phường 11, thành phố Đà Lạt, giá 19 tỷ đồng, diện tích 600m2, sổ nông nghiệp riêng, có thể chuyển đổi được lên xây dựng. Đường ô tô hướng Bắc, cách trục đường chính Hùng Vương 120m, cách trường cấp 3 300m, gần cây xăng, các cơ quan ban ngành. Cách trục đường chính Phan Chu Trinh 5 phút đi xe, nằm ở vị trí có dân cư đông đúc, an ninh cao, thích hợp để định cư, đầu tư. Sản phẩm nhà Nguyễn Hữu Cảnh phường 8 thành phố Đà Lạt. Giá 12 tỷ đồng, diện tích 193 m2, sổ xây dựng riêng, kết cấu bao gồm một trệt, hai lầu, 3 phòng ngủ, một phòng khách, một phòng bếp, hai nhà vệ sinh. Đường bê tông 4 m, hướng nam Địa ốc Firestar xin cảm ơn quý cô chú và anh chị đã quan tâm và theo dõi video của chúng tôi. Mọi thắc mắc liên quan đến thông tin của sản phẩm xuất hiện trong video, vui lòng liên hệ hotline 0937 055 đầu tư 3. Xin chân thành cảm ơn.